chào anh em Đấy, cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em cái uh, cách lắc tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cho anh em mang lại hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc cái và cái uh, cách lắc này nó đi cùng với cái bộ hột tài xỉu mà nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy. thì cái uh, cách lắc của bộ hột tài xỉu đó là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé thì khi mà anh em sử dụng cái bộ, bộ hột này anh em đi lắc cộng với cái cách lắc tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả cho anh em anh em giữ tài giữ xỉu được hoặc là anh em uh, lên tài xuống xỉu nó đi theo ý muốn của anh em lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em đó thì uh, như anh em đi lắc cái nhiều anh em cũng đã biết rồi thì có rất là nhiều anh em có những cái cách lắc khác nhau không ai lắc giống ai cả nhưng mà cái bộ hột tài xỉu này bên tôi nó có cái cách lắc mà nó giúp cho anh em thứ nhất là anh em có thể là chống được những à, thầy thợ nghe hột và thứ hai nữa là anh em lắc theo cái cách lắc ở bên cơ sở tôi ấy, thì là anh em sẽ có cái hiệu quả anh em giữ tài giữ xỉu hay là anh em lắc hột đi hột ở nó mang lại hiệu quả cao đấy thì cái bộ hột tài xỉu này thứ nhất là nó không tang cho anh em đi lắc tài xỉu anh em không cần phải lo gì về bất cứ về cái tăng tích của nó cả đấy, cái tăng tích của nó thì khi anh em đi sân chơi thì anh em thử nam châm nước muối dọi đèn đấy, thì là cái bộ hột này nó đáp ứng đủ nhu cầu và thứ hai nữa là cái bộ hột này nó chưa cần những cách lắc của bên cơ sở tôi nhé. cái bộ hột này khi mà anh em lắc bình thường thôi thì là cái tỷ lệ của nó đi là đều 90 phần trăm cho anh em Đấy. như chén tài chén xỉu Đấy. chén tài chén xỉu ví, ví dụ như chén này thì là nó sẽ cho anh em lên chén tài tầm 90 phần trăm nhé đó ba con nhất lên à, uh, 346 nói chung cái bộ hột này thì khi mà anh em chưa cần đến cách lắc thì anh em chỉ cần lắc bình thường thôi anh em cũng có thể là đi đi đánh được Đấy, để anh em có thể đi đua được Đấy thì um, à, sau đây tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái uh, cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em nào đi làm tay cái anh em uh, thấy cảm thấy nó phù hợp với sân chơi của anh em cảm thấy nó nó hiệu quả nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em giành chiến thắng thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy cả số điện thoại cả số zalo thì anh em cứ liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em thêm về cái cách lắc của nó đấy thì ờ, cái cách lắc này thì anh em theo dõi cùng với tôi thì là anh em sẽ thấy được khi tôi lắc cái cái cách lắc này thì là cái bộ hột nó sẽ đi theo ý muốn được khoảng tầm 7 80 phần trăm cách lắc này nó đang là mới nhất 2020 này Đấy, chống được cả thầy thợ nghe hột Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó thứ nhất là tôi sẽ lắc cho anh em cái chén đi Đó. lắc cho anh em chén đi chén vừa rồi là tài đúng không chén này sẽ là sẽ xuống xỉu hai ba bốn đúng không tiếp tục vẫn như vậy Đó. chén này nó sẽ là tài năm năm một và vâng, tiếp tục như thế thôi Đấy, anh em cứ lắc theo lắc theo cách lắc của tôi thì là anh em sẽ thấy được cực kỳ nó hiệu quả khi mà anh em sử dụng cái cách lắc cộng với cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên tôi Đấy. vừa rồi nó là tài đúng không thì chén này nó sẽ có tầm 80 đến 90 phần trăm nó sẽ về xỉu cho anh em nhé Đấy. bộ hột nói chung là cái bộ hột thì đi cũng rất là khôn Đấy, lên tài thì lên tài 11 Đấy, xuống xỉu xuống xỉu 90 rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì à, còn cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được kiểu của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cộng với cách lắc của nó thì anh em theo dõi cùng với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em nốt nhé. đấy thì anh em sẽ lắc như thế này thì nó sẽ giữ cho anh em được chén tài chén xỉu vừa rồi nó là đang ở xỉu đúng không xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em tầm một khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm nó sẽ trái này nó sẽ là xỉu Đấy, 442 tiếp tục như vậy nó vẫn đứng ở xỉu 441 tiếp tục 123 vẫn là đứng ở chén xỉu cho anh em nhé hai ba bốn chén này dưới lắc hơi nhẹ rồi thì chén này thì ờ, không đảm bảo với anh em là nó đang đứng ở chén xỉu thì ờ, chén này vẫn mở cho anh em đấy nó vẫn đang đứng ở xỉu chén này tôi lắc hơi nhẹ một chút nữa thì lên tài tiếp tục giữ xỉu cho anh em đây anh em giữ tài giữ xỉu nó rất là hiệu quả cho anh em nhé giờ tôi không muốn xỉu nữa tôi sẽ lên tài cho anh em đó tài giữ tài cho anh em này Đấy. tiếp tục là giữ tài cho anh em Đấy. Đấy. Đó. rất là hiệu quả đúng không anh em khi mà anh em lắc như thế này thì uh, tất nhiên rồi những uh, thầy thợ rất là khó nghe Đấy, chưa đây là còn chưa nói đến sân chơi nó còn được tiếng nói tiếng ồn nên là nó át được những cái tiếng hột này thì ờ, đây là tôi ờ, đang quay trong cái chế độ yên tĩnh nên là anh em nghe có thể là rõ anh em có thể là phân được hột Đấy, nhưng mà khi mà anh em sân chơi thì tất nhiên rồi nó phải có những cái tiếng ồn nên là anh em đảm bảo với anh em luôn là cái cách lắc này cái thầy thợ không thể nghe được rất là khó nghe Đó. vận tải